Ông Tiến Bảy sẽ giới thiệu đến các bạn một dòng bếp ga của thị trường nội địa Nhật. Bếp có hiệu Rinnai, model của bếp là KRE 31. NSBL mã số của bếp là 011 363 đây là nội thất bên trong của bếp bếp có xuất xứ từ Nhật Bản bền tiết kiệm an toàn tiết kiệm ga thực tế gia đình 4 người ngày nấu ăn 2 buổi thì một bình ga giá 320 sử dụng được 2 tháng rưỡi tức là một tháng chỉ hơn 5 150.000 tiền ga sử dụng bếp ga nội địa Nhật trong vòng 2 năm thì tiền tiết kiệm ga bằng tiền các bạn mua bếp như ban đầu bếp thì à, an toàn có cảm biến khóa ga tự động khi gió thổi tắt lửa còn cảm biến này là khóa ra khi ờ, nước cạn nồi <coughs> bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại cho các bạn và tôi sẽ test những chức năng của bếp cho các bạn xem thì có mặt mang chống xước bạn sử dụng ờ, dễ dàng khi lau chùi ở khoảng trống của ờ, dưới ờ, bếp thì được shop ờ, bên shop rẻ hơn mãi bao lưới chống chuột để tránh trường hợp chuột vào cắn đứt dây điện bên trong bếp thì có lò nướng tiện lợi dễ dàng khi các bạn sử dụng giờ tôi sẽ bớt lửa nhỏ lại để thực hiện ờ, khóa ga khi số thổi tắt lửa thì từ 5 đến 7 giây tiếp sẽ khóa ga để kèm theo tiếng bếp tiếng thì ờ, đóng cờ le đây cả ba bếp đều khóa ra công tắc vẫn còn mở bếp thì ờ, có nắp che đầu chữa lửa bằng dây đây dây gì ở có một số nơi họ bán là bếp ờ, đầu che này thôi thì ờ, xài thời gian nó cũng bị một sát giống trường hợp cái gì à. còn bên shop thì ờ, bán với bếp là được cái sử dụng này nên các bạn sử dụng nó cũng an toàn nữa không có sợ tránh gò gỉ không bị gò gỉ bền xài uh, suốt đời bếp luôn chức năng của nắp che ngọn lửa tỏ ra đều những bếp gãy hay gì là nó không được à, tỏ ra đều các bạn sẽ đánh rơi mắt không có à, nắp che đầu chữa lửa thì ngọn lửa sẽ chụm lại đốt nóng đầu chia lửa thì bếp sẽ thường xuyên khóa ra và không hoạt động đúng chức năng của bếp bếp thì có lò nướng tiện vệ sinh khi sử dụng các bạn à, bật à, bếp lên bật lửa lên là sử dụng được ngay tiện lợi dễ dàng khi vệ sinh không à, mất thời gian các bạn tốn công sức để đốt lửa than nướng được mọi loại thứ cắt lát mỏng từ 2cm là các bạn có thể nướng ha chức năng thứ hai là tôi sẽ dùng hai cái miếng sắt này để thay thế cho hai cái ờ, đáy nồi Đây. năng thứ hai tôi sẽ sử dụng ờ, phá ra cái nước cạn nồi có một số nơi họ bán đó là họ nói đây nước chống ờ, trào hàm mấy nước trào ga làm cho gió ờ, tắt lửa Do thật sự thì cái cảm biến ờ, khóa ga khi nước cạn đầu nó cao hơn mặt bếp này cái hai ba cm là lượng nước có trào ra thì nó trào trên mặt bếp này thôi không làm mà trào trong này ảnh hưởng được đó. nên ở một số nơi hầu quảng cáo gì không đúng các bạn ở nhà xài thì nên xài nồi à, nồi đá dày á thì nó sẽ giữ được à, cái ngọn lửa à, nhiệt độ từ 250 đến 300 biết sẽ phá ra còn các bạn mà sử sử dụng nồi mỏng á, thì nhiệt độ nó tản ra thì nó sẽ không không nhiệt độ nó không tới thì biết nó thử cái buổi nó không không có phá ra được bếp nội địa Nhật thì đánh lửa ờ, điện tử bằng EC bằng hai cục bên đại nhà sản xuất Nhật Bản đặt lên an toàn hàng đầu nên khi các bạn mở công tắc một bên đó thì cả bếp ờ, nấu và nướng đó, nó đều ờ, đánh lửa theo mục đích để đốt ra nếu có rò rỉ nên bếp ga Nhật hao pin hơn bếp ga Việt Nam như pin con thỏ con ngó dùng chỉ được 15 còn Panasonic hay Toshiba thì dùng chỉ được 30 ngày nên các bạn bên này nó hơi kém các bạn nên tránh ra Trang thơm lên nào lấy mẹ Ừ thơm lên đó nào lấy mẹ à. Lấy chi vậy cha Lấy làm gì Cái nồi rồi Ai biết Ông cũng nhiều khi ông cũng không chờ để ờ, để khắc phục về bên đó thì shop có bán nhà tặng kèm ờ, pin sử dụng được 3-4 ờ, tháng mỗi lần sạc độ bền của ờ, pin này thì từ 2 đến 3 năm giúp quý khách không tốn chi phí mua pin nữa thì kèm theo pin là có đoạn dây dài 3 mét với một cái lò xo bạn muốn ờ, vừa xài vừa sạc thì cũng vẫn được mỗi lần sạc thì 18 tiếng đồng hồ các bạn sạc qua đi cũng vẫn được đây bếp bên uh, bên phải của tôi là nhiệt độ 230 còn bên trái là 240 tùy theo nhiệt độ của mỗi bếp tay bếp bên ờ, bên trái tôi đã khóa ra nhiệt độ là hai trăm tư bếp này thì không có chức năng hẹn giờ ờ, shop có bán ờ, chức năng hẹn giờ nấu và nướng Ờ, hẹn giờ từ 1 đến 60 phút tiện lợi khi các bạn nấu và nướng không ờ, phải canh lửa chừng biết nữa giúp các bạn có nhiều thời gian không lo nấu quên tức là tiết kiệm ga tiết kiệm tiền và đảm bảo an toàn cháy nổ đây bếp bên trái của tôi là 230 nè bên phải các bạn mua bit ờ, bên shop sẽ được bán và tặng cục pin sạc gì nó kèm theo cái pin là cái đầu lò xo này ở bên shop có đánh dấu cộng dấu trừ dấu cộng thì dây ra ngoài ha còn dấu trừ các bạn quay trong đây đó cái gì và dạ, đè kèm theo cộng dây sạc dài 3 mét đó con bếp ờ, thì có gắn cái đầu chờ đây chờ dạ, cắm dây sạc đây hai trăm ờ, bốn mươi gần hai trăm rưỡi các bạn bếp bên phải shop rẻ hơn khuyến mãi thì có bán uh, ờ, thêm quanh ga Namilus hiệu uh, ờ, 345m đó. bếp này có mang công nghệ Nhật nhưng mà sản xuất tại khu công nghiệp Tân Bình quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam các bạn sử dụng van ga này thì an toàn tiết kiệm ga lửa xanh đẹp đặc biệt dòng bếp ga bên shop rẻ ăn khuyến mãi thì có phân phối công à, tắt gan chiên thoải mái không lo bị tắt lửa bếp ở những nơi khác bán không có chức năng riêng gan chiên xào này Shop rẻ hơn khuyến mãi bảo hành 1 năm cho sản phẩm bếp ga 1 đổi 1 trong vòng 10 ngày đầu sử dụng nếu bếp có lỗi. Liên hệ với Nam qua Facebook Zalo 0909 306 149. thì bếp bên ờ, phải nó là 240 rồi nè tháo ra Ghẻ ân khuyến mãi có phân phối hệ thống bếp ga nội địa trên khắp cả nước. Cửa hàng bếp ga nội địa Nhật các tỉnh muốn phân phối bếp ga nội địa Nhật thì liên hệ với Nam qua Facebook Zalo 0909 306 149 để có chính sách ưu đãi dành cho các đại lý. Các bạn mà xem trên YouTube hay trên TV có thể đọc từ remote tìm kiếm từ khóa rẻ hơn khuyến mãi để xem nhiều video thử bếp nội địa của chúng tôi các bạn à, đăng ký nút đăng subscribe bên dưới của video để đón thêm video thử bếp vào ngày mai và đừng chia sẻ cho các bạn mình cùng xem thì à, buổi thử bếp uh, à, giao cho khách uh, của shop dạ hơn khuyến mãi thì đến đây kết thúc thì xin hẹn là các bạn vào buổi uh, ngày mai